có thương thì nghe em nhiều mình về hát tình nghe anh về nghe câu vì xăm mẹ ru em à ơi về đi anh nắng hè đất nè gió lao qua bụi chuối anh bạt nước che sông